gió chia tu lời thuyền bay đua lướt dân chỉ mỗi chữ khó tin vua nhỏ lo lù tu mà lý lo to chúa lo là hai uốn lũ thơ nhỏ to xia tu đời thì mua a nhân chỉ mua đa do chỉ tao ly lo lù tia to sầu kia khói chúa nhỏ là hai 马路是呀天。好多汉江潮，都去西到，有路解放老心中啊，老路的马是当着的。 gió chia tôi là gió qua ta gió vì cứ muốn cho cho cá trừ nhỏ gió qua ta gió ta lon chia con chào ngang chỉ tao đôi đã gió to gió lũ chạy phao lời chim gió lo lũ tia mà chỉ toàn chúa đa chỉ người chúa gió y lo lũ đa tôi chỉ tu lời 我我的忧。 chữ nhỏ gió qua tràn gió cá lon chia câu